Xin chào ờ, tất cả anh em Hiện nay ờ, trên thị trường đang rộ lên một cái ờ, loại sản phẩm một cái loại máy gọi là máy phân âm hột tài xỉu thì về cái hiệu quả hay là cái tính năng của nó như thế nào thì chắc là cũng nhiều anh em cũng đã kiểm chứng rồi và cũng có nhiều anh em chưa biết về cái máy phân âm hột tài xỉu tôi cũng mạng phép là không được không muốn đánh giá hay là ừ, bình luận nhiều về cái máy phân âm hồ tài xỉu bởi vì cái đấy thì những anh em nào mà đã mua rồi chơi rồi thì anh em đó là cũng đã biết về nó và hiểu về nó còn những anh em nào mà chưa mua nó hoặc là chưa sử dụng nó thì cũng có thể là tham khảo thêm cái đấy thì tùy anh em à, hôm nay tôi muốn giới thiệu với anh em về cái à, một cái cách chống tiếng gọi là phá tiếng nhé áp dụng cho những anh em nào làm cái khi đi chơi tài xỉu đánh tài xỉu bịp chỉ cần anh em sử dụng một cái bộ à, hột tài xỉu này đây nó là hai cái bộ hột tài xỉu một bộ là bộ hột bão hay còn gọi là hột bảo và một bộ nữa là hột bay riêng về hai cái bộ hột này thì tôi cũng không cần phải giới thiệu nhiều tôi sẽ chứng minh cho anh em biết bằng cái thực tế tại đây nếu như anh em nào mà không tin hoặc là nghi ngờ về cái hiệu quả hay là cái tác dụng của cái hai cái bộ hột tài xỉu này thì có thể trực tiếp qua cơ sở của tôi hoặc là anh em à, một là trực tiếp qua đây hai nữa là có thể gọi Zalo tôi sẽ thử trực tiếp cho anh em và anh em nào cần tìm hiểu thì hãy liên hệ với tôi qua số điện thoại đây nhé 0844 555 559 và 0983 30 92 đây là hai cái số điện thoại mà tôi vẫn uh, giao dịch với anh em riêng về cái bộ hột tài xỉu bảo hay còn gọi là hột bão hoặc là hột bay cũng thế về cái bộ hột tài xỉu bay này tôi sẽ nói qua của tác dụng của nó khi lắc thứ nhất nó sẽ đi theo tỷ lệ chiều gọi là hướng là giống như hột đua 5 năm chán tài chán xỉu đây là khi um, chúng ta lắc bình thường còn khi muốn lắc cho hột đi chúng ta có thể lắc được hoặc là giữ tài giữ xỉu chúng ta có thể giữ được hai cái bộ hột này là tôi gửi cho một cái à, anh khách của khách ruột của tôi cũng uh, mấy năm nay rồi thì, um, anh em cũng đặt hai bộ hột này và tôi ờ, chuẩn bị để ờ, gửi đi và tranh thủ bây giờ tôi sẽ làm clip này để giới thiệu với anh em về cái bộ hột này tôi ờ, sẽ test thử cho anh em trước tiên tôi sẽ thử về đèn soi đèn flash và nước muối cũng như sử dụng nam châm hay còn gọi là cục hít để thử cho anh em xem trước tiên là tôi sẽ dọi đèn anh em nhìn hột thì rất là đẹp rất là trong bây giờ tôi sẽ thử qua cục hít này Đó, anh em nhìn nam châm xịn 100% trăm nhé về cái cách giữ hột nếu như một cái bộ hột nam châm à, thì chúng ta rất khó để làm à, xin lỗi rất dễ để làm được điều đó bởi vì hột nam châm thì chúng ta có thể giữ tài giữ xỉu hoặc là lắc hột đi lắc chẵn nằm thì rất là dễ còn về cái hột một cái bộ hột tài xỉu hoàn toàn bình thường không có tăng tích không dính không hít mà chúng ta làm được điều đó mới là quan trọng mà tránh làm mất thời gian của anh em bây giờ tôi sẽ test thử cho anh em xem để thấy sự hiệu quả của cái bộ hột này nó có hiệu quả như thế nào bây giờ đang là xỉu xỉu chín, bão xỉu tôi sẽ à, giữ xỉu khoảng 4 hoặc là đến 5 chén cho anh em tôi sẽ tôi sẽ giữ 4 5 chén liên tục và sau đó tôi sẽ đưa qua tài và tôi tiếp tục giữ tài bây giờ đang xỉu tôi sẽ giữ 4 đến 5 chén xỉu liên tiếp một chén này 144 hai chén 233 này hai ba bốn này ba chén hai hai ba một ba bốn bây giờ chén thứ tư xỉu tám này một ba ba này Đó, vừa rồi tôi giữ là cũng 4 đến uh, ờ, 5 chén tôi nhớ không nhầm 5 hoặc là 6 chén thì đó bây giờ đang là tài 11 tôi sẽ tiếp tục tôi giữ tài 156 ấy tôi sẽ giữ khoảng 4 hoặc là 5 thậm chí là 6 chén tài liên tiếp bão luôn bão tứ hai chén ờ, tài này. tiếp tục giữ tài tiếp này. 3 4 5 này, tài 12 này, tiếp tục giữ tài nữa. 3 5 6 tiếp tục thêm chén tài nữa. 1 4 6 tài nữa. 6 2 2 đây ờ, là một cái trường hợp trượt phản đôi khi thì ờ, mình muốn giữ khoảng nói vui uh, giữ khoảng 10 chén nhưng mà nó chỉ được 9 chén thôi thì đôi khi chúng ta cũng phải chấp nhận uh, chén phản là chuyện bình thường bây giờ tôi sẽ đưa từ xỉu qua tài xỉu 10 tôi đưa qua tài và ngược lại tài về xỉu Đó, bão ngũ bão năm tôi đưa vừa xỉu qua tài bây giờ tôi lại đưa ngược xuống từ tài xuống xỉu 2 3 4 xỉu 9 này tôi lại đưa qua tài 156 bây giờ tôi sẽ đưa xuống xỉu tôi khẳng định 100% chuyển sau sẽ xuống xỉu 224 này xỉu 8 này tôi lại đưa từ xỉu qua tài và lắc chắn đi Đó, bây giờ tôi lại đưa xuống xỉu luôn Đó, 223 tôi lại đưa qua tài 356 ấy. anh em thấy nào có hiệu quả không rất là hiệu quả đúng không ạ về cái bộ hột tài xỉu ờ, bay này thì khi lắc chúng ta có thể giữ tài giữ xỉu theo ý của mình muốn giữ uh, tài giữ xỉu rất là đơn giản cách đơn giản nhất là hãy gọi cho tôi qua số điện thoại đây anh em sẽ được tư vấn rất là hiệu quả và hoàn toàn đúng với lại thực tế đúng với clip còn có nhiều anh em hỏi tôi có thể giữ được khoảng 10 đến 15 chén không thì tôi dám tôi, tôi không dám khẳng định tôi bó tay bởi vì sao tài xỉu thì nó có những chén trường hợp nó gọi là chén phản về cái bộ hột này gọi là tôi sẽ hỗ trợ cho anh em là đến 80 phần trăm để cho anh em thấy hiệu quả nó là 80 phần trăm trở lên chứ không thể là nói tuyệt đối 100 phần trăm được không có gì là tuyệt đối 100 phần trăm anh em cứ nghĩ như thế nhé còn nếu như những cái chén thì chúng ta sẽ đánh những cái chén kết ví dụ như là bây giờ đang tài 10 14 à, này Đó, bây giờ đang tài 14 tôi sẽ khẳng định 100% chén sau về xỉu tôi sẽ lắc xuống xỉu cho anh em xem Đó, lại bão tam tiếp tôi khẳng định 100% như thế là chúng ta sẽ sử dụng những chén kết như thế này